Ok, hello chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Game Today uh, Như uh, những cái clip trước Tôi có chia sẻ cho anh em cái đội hình uh, 9F uh, 9m là những cái đội hình mà rất mạnh ở trong meta Và có các anh em đã thử và chơi thì cũng thấy là nó khá là bá Trong những cái um, trận đấu mà đa phần là có beat hoặc là có warrior Đặc biệt là có bộ Goblin trong cái giai đoạn này thì um, chơi uh, 9 ép và chơi 9 mét nó là những cái đội hình mà counter vào những cái đội hình đó thì nó rất mạnh. Anh em có thể thấy là trong cái buổi stream tôi chơi uh, đa phần là tôi chơi 9 ép bởi vì cái bộ 9 ép gần như là nó là cái bộ gọi là cực kỳ là mạnh ở trong cái meta này. Đặc biệt là ở cái những cái mức rank cao thường là người ta đã chơi 9 ép. Thứ nhất là nó rất là dễ chơi, nó rất là dễ chơi nó đẩy nhanh tốc độ trận đấu những cái người mà dạng kiểu um, cày rank ấy những cái người mà cày ranh mà theo cái kiểu dạng là công nghiệp một chút như tôi chẳng hạn thường là tôi sẽ chọn chín hẹp bởi vì làm sao bởi vì chín hẹp ấy cái tốc độ trận đấu nó rất là nhanh chúng ta bình thường chúng ta ngồi um, khoảng ờ, ba uh, bốn tiếng chúng ta cày ranh chẳng hạn thì um, nếu như mà bình thường ấy thì chúng ta chơi những cái line up ví dụ line up goblin hay là những cái line up mà kiểu đánh siêu lết thì nó thừa nó thường ấy là nó sẽ được khoảng 7 8 trận. Đấy, trong khi đấy nếu mà chơi um, 9 ép ấy thì nó, nó công nghiệp nó hiệu quả hơn rất nhiều. Bởi vì nếu mà theo kiểu chơi uh, 9 ép mà một cái người biết chơi ấy mà đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh để leo rank ấy thì mỗi trận đấu nó chỉ rơi vào tầm khoảng 30 round đến 35 round thôi là gần như là nó hết rồi. Đấy mà tầm 35 round khoảng 35 round thôi thì Tôi nghĩ là trong vòng khoảng 4 tiếng là chúng ta cũng phải chơi được khoảng mười mấy trận. Thì nếu mà anh em chơi toàn top, anh em chơi um, chơi hay và toàn top thì chắc chắn là cái tốc độ trận đấu nó sẽ đẩy nhanh là một cái thứ hai là nó hiệu quả. Thì rõ ràng leo rank là ok đối với bộ đấy, chính vì thế nên là <clears throat> cái khoảng về sau ấy là um, có nhiều người sẽ chọn cái bộ chín đẹp hơn. Đấy và anh em có thể thấy là dạo gần đây Dạo gần đây thì leo rank thì có rất nhiều người chơi chín hẹp đấy là vì thế nhưng mà cái bộ 9 đẹp thì nó lại có một cái ưu điểm là nó rất sợ một cái line up đấy chính là cái lap 9 m đấy 9 m thì lại sợ uh, sợ sợ saman chính vì thế nên là nếu mà anh em chơi ở những cái trận đấu mà ví dụ như 9 đẹp gặp 9 m thì chắc chắn là sẽ không thể kết thúc trận đấu nhanh được đâu à, nó sẽ rất lâu đấy thế nên là hôm trước tôi có chia sẻ với anh em là là là ừ thì cái bộ ờ, chín uh, hẹp ấy nó có bá thật bá thật nhưng mà nó vẫn còn những cái layup có thể counter được thì ví dụ như là layup 9 m nhưng mà một cái câu hỏi đặt ra ấy hôm trước tôi cũng đặt câu hỏi cho anh em là ờ, nếu mà giả sử nhưng mà trong một trận đấu ấy mà nó có cả 9 m mà nó cũng có cả chín hẹp thì chúng ta chọn cái layup nào nó mạnh nhất có thể chơi được cả hai đấy chơi được cả hai thì có nhiều anh em uh, có có có trả lời có trả lời gọi là trong một cái lần mà thảo luận ở trên uh, kênh uh, youtube của tôi trong stream ấy thì anh em có bảo là bộ 9 hunter nhưng mà tôi nói thật là bộ 9 hunter nó không ăn thua đâu anh em ạ 9 hunter phải ra tên mà cái đấy nó là một cái gì đấy mà nó phức tạp nó rất khó nên là hôm nay tôi sẽ chơi uh, chia sẻ cho anh em nhé một cái đội hình mà có thể ăn được cả bộ 9m ăn được cả bộ 9 ép luôn để cho anh em thấy cái bộ hình này rất hay luôn mà tôi chơi tôi cũng chơi rất nhiều rồi trong cái quá trình nao rank mà tôi đã tự khám phá ra tôi nghiệm ra cái đội hình này Đấy, nhưng mà tôi bây giờ tôi mới tiết lộ bởi vì làm sao bởi vì là cái gì mà nó hay thì nó cứ phải từ từ anh em nhá không phải là là là, là, là cứ thế mà, mà mà ra luôn cứ phải từ từ không làm ngày mai ngày kia thôi người ta lại bắt đầu sớm farm cái bộ này anh em cũng có thể để ý đây rồi <clears throat> hay quá có đủ ba tơ rồi hay lắm <clears throat> đủ ba tơ rồi Round này thực ra tôi nghĩ là mua hai con này. Ok. Cái con ờ, cái con con con con con ờ, Fallen Witcher anh em ạ, làm co ấy thì sẽ có những cái clip sau nhá Những cái clip sau sẽ chơi cái đội hình đấy Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em Cái đội hình mà ăn được cái bộ 9 ép và 9m Trong cái giai đoạn hiện tại Bởi vì có rất nhiều anh em kêu Là <clears throat> Có vẻ như là 9m và 9 ẹp nó quá ba Đấy Đặc biệt là khi anh em thấy tôi chơi nhiều thì anh em sẽ thấy là nó hiệu quả và sẽ có nhiều người là chơi theo Chính vì thế nên là tôi nói rồi là từ từ là anh em ạ Cứ bình tĩnh từ từ rồi dần dần rồi sẽ có clip nhá Chứ còn bây giờ ra sớm ấy Ra sớm nhiều khi nó không phải là ok đâu Ví dụ như đợt trước ấy tôi chơi 9 ép ấy hay là 9 mét ấy Nhiều khi là, là là đặc biệt là cái anh em nhớ cái đợt mà tôi chơi ờ, cái bộ ấy không cái bộ Metsama không Tôi ra cái clip một cái là y như rằng ngày mai Ngày kia là đông luôn Vào trong rank là toàn là Metsama thôi Chính vì thế là cứ từ từ Thực ra ở trong beta này có khá nhiều đội hình chơi được nha anh em nhá Đấy, ngày, ngày hôm qua là tôi cũng nói cho anh em biết là có một cái đội hình đấy là đội hình Assassin ấy là nó comeback rồi đấy Assassin tối thượng quay trở lại Đấy, rất là kinh Nhưng mà rồi cứ từ từ anh em nhá, cứ bình tĩnh Từ từ rồi sẽ có clip và hôm nay chúng ta đặc biệt quan tâm đến cái line up mà có thể chơi được cái bộ 9m và cái bộ 9 ép là hai cái line up mà có rất nhiều người kêu ca ở giai đoạn hiện tại trong cái cái cái thời điểm hiện tại khi mà rất là khó chịu vào trong game coi như là bảy ông bảy ông chơi chín ép có trận nào như thế không <laughs> anh em có trận nào thế không tôi thì tôi chưa có 7 ông nhưng mà tôi sáu ông thì là có rồi sáu ông như chín ép thì có rồi đấy nhưng mà ừ, thực ra ấy nếu mà có trận 6 ông cho chín ép ấy thì là là còn hai ông đúng không hai ông hai ông còn lại mà một cái ông còn lại chơi ví dụ như là chơi goblin thì anh em chơi 9 mét thì anh em ăn cả làng đấy, nhưng mà trong cái trường hợp ấy mà mà mà mà ví dụ nhá tôi ví dụ như một cái trận đấu mà có 8 người đúng không 8 người mà trong khi đấy thì có 6 ông chơi 9 hẹp ok và cái ông còn lại chơi 9 mét thì sao đấy thì sẽ phải chơi cái đội hình này của tôi anh em ạ nhá chơi cái đội hình này hôm nay tôi sẽ xây dựng anh em cực kỳ khỏe luôn ăn được cả hai luôn nếu mà gặp vào cái trường hợp như thế thì chắc chắn là anh em sẽ ăn rồi đến cái round này là round 8 rồi chúng ta um, Bỏ thêm một con Hunter vào nữa thì ok Bán bớt con cây đi là có đủ tiền này Bán thêm con nữa là đủ Ok chúng ta Up 6 Thêm con Hunter vào khỏe Còn Skull Hunter này ở trong bộ Hunter Kết hợp đỏ thì nó sẽ là con co chính rồi Đương nhiên rồi Đầu game thì cứ tạm thời này đã Cái bước xây dựng đầu game ấy nó không quyết định cái giai đoạn cuối game đâu anh em ạ nó chỉ ờ, quan trọng là cái giai đoạn mà, mà chúng ta đầu game chúng ta có giữ được máu này Giữ được máu chốt, giữ được máu thôi Còn tất nhiên là tôi sẽ không chơi cái cái bộ này Tôi không chơi bộ Hunter Cho Hunter đầu game thì giữ máu tốt thì tôi ờ, tạm thời tôi mượn tạm mấy con Hunter vào thôi anh em nhá Chứ còn đây là anh em thấy là tôi cũng mua Morphling để tôi chuẩn bị chuyển sang God rồi Đấy, vậy là tiết lộ cho anh em là đây nó là cái bộ gót nhá Đây là cái bộ gót, còn gót gì thì cứ từ từ Cứ bình tĩnh đâu nó sẽ có đấy <clears throat> những cái món đồ thì uh, cái này thì tôi sẽ um, có thể uh, ghép cái giáp ma nên là tôi sẽ uh, để sau đi chúng ta để sau chúng ta tiết kiệm một chút sau này sẽ ghép cái giáp ma nhá xung kích blink giáp ma là ba cái món đồ mà quan trọng nhất ở trong cái line up này anh em có thể ghép trước cũng được chị én hai con rồng cơ à chết rồi thế này thì đánh kiểu gì đấy không ăn được không ăn được khó rồi có ăn được không khó khó khó khó khó khó khó ui ăn được ăn được ăn được ăn được ăn được mẹ ơi trông chị én nó to như thế vẫn ăn được kìa Đấy rồi Chúng ta đợi bốn đỏ nha anh em nhá bốn đỏ cho vào thôi à, Hunter thì uh, Lấy con này thay cho con cung Con cung đen yếu anh em ạ Lấy con thỏ cũng được Rồi tròn tiền á, Ok chúng ta sẽ kiếm bốn đỏ vào nhá anh em nhá Giai đoạn đầu ấy anh em cứ kiếm bốn đỏ cho tôi Kiếm bốn đỏ cho tôi Bây giờ ấy thì cái con God of War nó là một cái con khá là khó ra à, một cái con ba tiền thì chắc chắn là cái giai đoạn đầu game thì nó sẽ không thể ra được sớm đâu chính vì thế nên là nếu mà anh em muốn chơi hot ấy thì um, anh em phải đợi anh em chắc chắn anh em cái giai đoạn đầu anh em sẽ phải như tôi thôi tức là mua hunter và vào nhá mua hunter vào giữ máu đấy nếu mà không có chuỗi thắng thì anh em cũng có thể giữ máu được bằng cái bộ hunter nhưng mà chúng ta chỉ chơi ba con thôi nhá anh em nhá nó không giống như bộ chín hẹp đấy chúng ta chơi 6 con còn đây bộ này chúng ta chơi hai chúng ta chơi ba con thôi chúng ta không mua những cái con nó thừa nó sẽ bị thọt tiền chúng ta quan trọng ấy là chúng ta mua bốn đỏ trước anh em mua bốn đỏ trước cho tôi Cố gắng làm sao để đủ bốn đỏ Như trong cái round này là tôi có thể đẩy hai con gót vào được anh em ạ Bởi vì thực ra ấy, với cái sức mạnh của cái đội hình này ấy, Khi nó chưa có bốn đỏ thì nó khá yếu Chúng ta có thể uh, đẩy thêm gót vào để tăng sức mạnh của con thỏ lên con thỏ nó sẽ bắn skill nhanh hơn là một thứ hai là nếu mà có lọt ấy có thua ấy, thì chúng ta sẽ giữ được máu luôn chúng đây là một cái đội hình mà tôi giới thiệu anh em là một cái đội hình mà nó cực kỳ là ừ, gọi là lì đòn nó cực kỳ là chay Cực kỳ là lì Nó cực kỳ lì luôn Nó rất là thích hợp cho những cái ai mà chơi theo kiểu lì đòn, vua lì đòn Đây là một cái đội hình giữ máu cực kỳ tốt nha anh em nhá Giữ máu cực kỳ tốt luôn á Nếu mà nói đây là một cái đội hình nó gọi là vua lì đòn thì cũng không sai đâu Đấy anh em thấy là cái con thỏ nó tận dụng cái bộ gót và nó sẽ bắn skill liên tục Rất khỏe ra flame wizard này chúng ta có thể chuyển luôn nhá anh em nhá ở đây có hai wizard rồi nếu mà cho hai wizard vào là có thể kích hoạt được bốn đỏ ở đây đây tôi cho con này vào chúng ta chuyển luôn sang bốn đỏ kết hợp với cả gót cũng được đó như này được chưa ok chưa quần áp chưa đấy rồi bây giờ thì chúng ta có bộ gót bốn đỏ kết hợp với cả flame làm co Tuy nhiên là tôi vẫn cần cái con God of vua bởi cái con đấy nó làm tăng cơ phía trên anh em ạ. Thua rồi. Mất chuỗi ở cái đao này. Thằng này 6 Hunter thì không có cái cửa ăn được thằng này rồi. 6 Hunter lại còn kết hợp với cả con uh, Sword Master xoay nữa thì thôi, chịu. Rồi chúng ta bây giờ chúng ta đánh từ từ thôi. Tầm này mất chuỗi rồi thì bắt đầu đánh từ từ thôi. Có cái con giữ máu vào thua thì sẽ mất ít máu. Đấy Thực ra cái con co này tôi um, không đánh giá cao con Flame Wizard làm lâu anh em ạ Bởi vì cái con này sau khi update ấy xuống hai tiền thì cái đam của nó rất yếu Nếu mà anh em chưa biết thì tôi uh, có thể nhắc lại cho anh em là cái skill của con Flame ấy Bây giờ ấy cái con hai sao ấy nó chỉ bằng cái con cái lượng đam nó chỉ bằng cái con một sao ngày trước thôi anh em ạ ừ. Chính vì thế là cái con Flame này nó nó, nó, nó khá yếu lên được hai sao thì cũng mới chỉ skill được tung trưởng thì bằng con một sao ngày xưa Đam rất bé Có ăn được cái rau này không? Tôi nghĩ là ăn được thôi Bốn đỏ này thì chắc là cái đủ cái độ trâu có thể, thể chơi được cái con flame này này nếu mà anh em lên được cái con uh, nó có cái con khác thay thế đấy chính là cái con uh, con con thunder spirit đấy có thể thay thế được cho con flame hoặc là cái con uh, một con khác đấy chính là con water spirit là một trong những cái con mà rất là thích hợp để có thể xây dựng ở cái giai đoạn đầu game trong cái lineup này như anh em nhá nếu mà anh em có cái con đó anh em có thể cho vào uh, water spirit 2 sao cho vào đây đấy chưa gì đã thấy là có ờ, người chơi ờ, chín hẹp rồi Sẽ có người chơi chín hẹp ở trong trận đấu này đâu Trời rất khó chịu từ cái ờ, chị én Đẻ hai con rồng ạ Khó chịu thật sự Cũng rất may là tôi có cái con Eco Nó cũng đỡ đi rất nhiều Được rồi Con này khỏe hơn anh em nhá Bán này đi thôi Tôi đã nói từ trước là có Thunder Spirit này này Nó sẽ gánh được cái lượng đam cho anh em Ok Công việc bây giờ chúng ta là lên được 8 cho 4 gót vào thôi anh em ạ Tức là phải kiếm cái con gót ở War đấy Nhưng mà gót ở War có vẻ trận này chưa thấy đâu Không biết là, là lang thang ở chỗ nào rồi mà từ nãy giờ tôi vẫn đang tìm cái con gót ở War mà chưa thấy ra anh em ạ nó chỉ là một cái con ba tiền mà tôi cảm giác như, là sau khi update ấy cái con God of War nó khó ra hơn hẳn luôn nó khó ra trong khi cùng là ba tiền nhưng mà tôi thấy ví dụ như là cái con ờ, Thunder Spirit này nó dễ ra hơn này hoặc là cái con uh, như là con sói ấy, cực kỳ dễ ra luôn tôi thấy con sói dễ ra cực kỳ hay con bọ cạp con bọ cạp là cũng là con ba tiền và rất là dễ ra Thế nhưng mà cái con God of War tôi cảm giác như là sau khi update thì cực kỳ khó là ra cái con này Không biết là có phải do lập trình không hay là thế nào đấy Kiểu như là ừ, cái bọn phát hành game này nó cố tình lập trình như thế nào Lập trình cho cái con đấy nó khó ra hơn Giống kiểu bộ gấu Rồi Vậy là chúng ta vẫn chưa có God of War thì chắc chắn là chúng ta sẽ không up cấp Bao giờ phải có God of War thì mới up cấp lên Chính vì thế nên là bây giờ xây dựng cái bộ God nó cũng khá khó đấy ví dụ như cái con God of War mà nó không ra là chúng ta sẽ mãi chúng ta sẽ không thể có được uh, cái line up uh, ở level 8 cái line up mà bốn đỏ kết hợp với cả ờ, bốn uh, gót và một con co thì đây là một cái line up ổn định ở level 8 nhưng mà cái việc không ra được God of War nó sẽ dẫn tới cái cái cái việc là ở đây có thằng nó sẽ chơi chơi chơi chơi 9 mét nha anh em nhá. Đấy, đang nói dở nếu mà không ra được God of War ấy, thì chúng ta không thể nào mà có thể là ổn định ở cái sức mạnh ở level 8 được. Chính vì thế nên cái con God of War nó là một cái con rất quan trọng ở trong cái này. Và khi anh em ra cái con God of, God of War sớm ấy thì anh em có thể tính được cái, cái, cái việc là chơi cái lineup này anh em nhé. Còn nếu mà nó không ra thì đây rồi. Ôi. Bây giờ mới được ra 17 round mới ra. Rồi, ổn áp đấy. Đấy nhá, lên 8 rồi là ổn rồi Hai app này thì ổn định Đến cái level 8 thì anh em Nếu mà có bị lọt ý, thì cũng sẽ mất ít thôi Không nhiều đâu Có bị lọt thì cũng không mất nhiều máu Chúng ta thoải mái ở, ở, ở, ở Trong những cái round Từ round 17 đến round 20 Thoải mái đi Bây giờ tôi mong đến cái round 20 Để tôi cắt cái chuỗi của chị én kìa Liệu có thể ăn được bít không đây Ăn được không nhở Ê Ui Không ăn được rồi Nhìn khó rồi 6 bit đạp to lắm 6 bit TB 6 bit TB thì sau update thì cũng là tôi nghĩ là cũng là một cái line up mà chơi cũng khá ngon đấy sẽ có nhiều người chơi bit hơn sẽ có nhiều người chơi bit hơn bộ bít là một cái bộ mà được ưu ái trong rất nhiều các cái uh, meta trước đây tôi thấy nó bị giảm sức mạnh không đáng kể trong cái um, update vừa rồi và uh, tôi thấy nó vẫn mạnh và đến bây giờ ấy sau update cái bản ngày hôm nay ấy thì tôi phải nói thật là cái bộ beat nó lại comeback mà nó bắp cho nhiều quá anh em ạ nó bắp cho cái bộ beat rồi nó bắp cho cả ờ, bộ Kira chính vì thế nên là chơi bit Kira thì tôi nghĩ là rồi sẽ có nhiều người chơi đấy mà bit Kira thì nó dễ để chuyển sang bit Insect Insect Kira ấy sorry anh em bit Kira chuyển sang Insect Kira thì nó sẽ rất mạnh bởi vì con velo bây giờ nó stack là anh em cũng thấy là nó stack mấy lần nó stack từ 8 lần Đấy, stack 8 lần thôi Như là hôm qua tôi cũng chia sẻ rồi Nó chỉ tăng uh, thêm một lần stack thôi Nhưng mà thực ra là nó tăng rất nhiều Nếu mà anh em chưa biết nhá Bởi vì như này này Cái lần tiếp theo của một cái con mà nó bị chết ý Nó cộng vào cho cái bộ Kira thêm 20% máu và 20% đam ấy là Nó là cái số lượng đam của cái lần trước đấy Cái stack trước đấy, Ví dụ nhá như là cái 100 đam gốc của anh em nhá Ví dụ con velo 100 đam chẳng hạn Thì cái lần đầu tiên của anh em là được cộng 20 đam Nhưng mà cái lần thứ hai ấy Có một cái con chết thứ hai ấy là nó sẽ cộng cho con Velom nó là 20% của 120 đam cơ chứ không phải là 100 đam nữa Đấy tức là cứ càng về sau nó giống như kiểu cấp số cộng ấy Càng về sau nó càng cộng nhiều Khi mà nó lên tới cái mức 8 rồi ấy thì cái con Velom nó sẽ máu nó sẽ, sẽ cộng từ cái mức stack là 20% của cái mức stack 7 Cũng như là 20% đam của stack 7 Tính sơ sơ thì cái um, stack cuối cùng ấy, cái stack 8 ấy Nếu mà anh em được cộng thêm khi mà có 8 con chết ở trên bàn cờ ấy 8 con đánh gần nhá thì cái đam của nó cộng vào là khoảng hơn 200 đam và cái um, lượng máu ấy nó cộng thêm khoảng hơn 1.000 máu trong cái stack cuối cùng đấy Thì nó rất kinh, anh em ạ, rất kinh Rất khỏe luôn đấy, rất khỏe luôn Anh em có thấy là cái uh, việc là bắp thêm cái stack thứ 8 cho cái bộ Kira ấy Nó có khác gì là cái con, nó giống như là cái skill của con uh, con 7 đâu, đúng không? Con 72 con 72 nó hú lên một cái ấy, thì nó cộng thêm là 100 à 200 đam đúng không? Thì nó cũng có khác gì đâu. Khác gì là là bộ là được uh, cái hiệu ứng của cái con con con Sven đâu. Kinh chưa? Kinh khủng luôn. Tinh thạch sinh lực Ui, nhiều tinh sạch sinh lực quá Stone Saman rồi, chúng ta có Storm Saman rồi Có lẽ là cho lên 9 Kẹp hai Saman vào anh em ạ Ok Đưa lên 9 kẹp hai Saman Quá nhiều cái viên ngọc ba viên ngọc anh em ạ Chúng ta đợi cái um, Tí nữa sẽ là một cái cấm đánh với một cái BKB Thế thôi Nói chung là cái bộ uh, beat ý Nó có kết hợp Kira thì nó sẽ um, Ở trong cái thời điểm hiện tại ấy, thì nó sẽ mạnh vào giai đoạn late game nha anh em nhá Tức là nó ở khoảng level 10 Level 10 khi mà kẹp được đủ hiến tế đánh gần vào Đấy Với 8 sơ tách của cái con Kira Đam của nó rất to Rất là to đấy anh em cứ thể thử nhá anh em thử anh em confirm với tôi nhưng mà chơi ở level ờ, cái level thấp hơn ấy anh em chơi ở ờ, ở, ở level 8 ừ, ấy thì ờ, nó như cũ thôi nó sẽ không đủ stack không đủ 8 stack thì nó sẽ như cũ thôi anh em cần phải lên trên cao level 10 anh em kẹp hiến tế vào đủ 8 stack của cái bộ Kira thì nó mới có tăng sức mạnh hơn hẳn so với ngày xưa mà chưa hết đâu khi mà cái con Velon của anh em đã được 8 stack rồi ấy, thì đam rất to đúng không? Đam rất to rồi. Tôi tính là nó rơi khoảng khoảng 600 đam. 600 đam mà còn anh em còn thiếu cái gì không? Thiếu bộ bit anh em ạ. Anh em thấy là nó còn ở trong bộ 6 bit nữa. Nên là nó đánh nhanh, nó còn cộng stack rồi nó được cộng thêm phần trăm của đam nữa. Có khi là lượng đam của nó bằng một cái con Avenger Clyde khi mà có stack giết được chiến thắng được khoảng 20 trận liên tiếp kinh lắm Không đơn giản đâu anh em ạ à. Thế nên bảo là, là, là bắp thế là bắp hơi quá đà Dành cho cái bộ Kira Rồi ok anh em <laughs> Anh em đã thấy ờ, đến đây Tôi chơi đến đây thì anh em đã thấy là Tôi biết tôi chơi cái gì chưa Đấy Anh em đã dần dần anh em hiện ra ở đấy ờ, anh em nhiều anh em sẽ nghĩ là nó sẽ là cái bộ bốn saman cái bốn đỏ đúng không nhưng mà không phải thì tôi cũng ờ, nói luôn chia sẻ luôn là tôi thực ra tôi chia sẻ rồi đấy chia sẻ từ, từ hôm qua rồi đấy nó chính là cái bộ line up sáu đỏ kết hợp với cả bốn gót và một cái con co đấy <laughs> chơi cái đội hình <laughs> chỉ có duy nhất là một con co là được hưởng cái hiệu ứng ở bộ gót thôi còn lại tất cả những cái con đỏ đều không có hiệu ứng ở gót nhưng mà tại sao mà nó lại mạnh thì tôi cũng không lý giải được nhưng mà nói chung là tôi có chơi bộ này khá nhiều và tôi thấy là về cái mặt chơi với cả những cái bộ line up uh, meta bây giờ như là 9F hay là 9m ấy thì nó ăn được anh em nhá. Anh em có thể thử. Hiện tại là tôi còn thiếu một con đỏ nữa thôi. Nó chỉ cần ra một con đỏ nữa thôi là tôi sẽ lên 10. Cái đội hình này có một cái lưu ý cho anh em này. Uh, nó sẽ phải lên level đúng cái thời điểm đấy chính là cái thời điểm là ở cái round um, 20 ấy là anh phải anh em phải lên được 9 và cái round 26 là anh em phải lên được 10 nhá. Đấy, 26 phải lên được 10 tức là cái bộ này là cái bộ mà anh em bắt buộc anh em phải đốt máu ở cái giai đoạn giữa game, tức là giai đoạn đầu game anh em cố gắng anh em làm sao anh em có chuỗi để có tiền. Sau đó đến cái giai, giai đoạn tiếp theo thì anh em vẫn giữ tiền và anh em đốt máu để anh em có đủ cái lượng tiền cũng như là uh, ra đủ cái con uh, ờ, rune ấy, ra đủ cái con ờ, uh, 6 cái con đỏ Đấy rồi anh em phải đủ tiền up 10 ở level 26 thì anh em mới chơi được nhá Còn nếu mà anh em không up đủ 10 ở level 26 ấy Thì anh em sẽ không có đủ 6 con đỏ thì anh em sẽ rất yếu 6 đỏ mà anh em chỉ chơi 4 đỏ với một co thôi thì lúc đấy thì khá yếu anh em nhá Nên là cái bộ này thì nó bắt buộc là nó phải có đủ bộ là ở level 10 Đấy, tuy nhiên khi mà anh em lên được 10 rồi ấy, thì anh em có quyền là cho nó mất máu dần đi cũng được bởi vì lúc đấy thì anh em càng mất máu nhiều ấy Thì anh em càng trâu Anh em càng khỏe Hy sinh uh, lượng máu để tăng sức mạnh cho bản thân Đông Phương bất bại à Nghe sơ sơ thì tưởng là tự cung Nhưng mà thực ra lại là tự thiền <laughs> Cái line up này, này Kinh nghiệm của tôi là đầu game Chắc chắn anh em phải chơi chữ thắng nhá anh em nhá Tôi nhắc lại lần nữa Chắc chắn phải chơi chữ thắng đấy để có lượng tiền đủ 26 lên 10 Đấy 26 lên 10 có 6 đỏ Kẹp 6 đỏ một co thì mới chơi được Là cái này có một cái hay là cái con tôi tôi tôi cũng phải lưu ý cho anh em nhá Là cái con co của anh em nó cũng không cần thiết là phải lên hai đâu Nó cũng cần một sao thì cũng được nhá một sao thôi Ví dụ ra sao dipper này À cũng chỉ cần một sao thôi Vì cái lượng máu của nó nhiều ấy Chính vì thế nó có thời gian nó gây được đam nhiều ở trong combat anh em ạ nên là thay vì cái việc là bắn trưởng mạnh được một lần thì chúng ta có thể bắn nhiều lần được Bởi vì sống sống dai mà Đấy, máu rất trâu rất dai Nên là cứ đủ 6 đỏ tôi là được Không cần thiết là phải hai sao co đâu Đây rồi có BKB có cầm đánh rồi Chúng ta chắc phải up lên 10 luôn anh em ạ Up lên 10 rồi hết tiền luôn nha anh em nhá Hết tiền luôn tìm bốn đỏ luôn Thiếu con heo Đấy rồi, Phantom Queen được, Phantom Queen làm co được Tạm thời chơi 4 Saman anh em ạ Đấy, trong cái trường hợp mà chưa ra 6 đỏ thì anh em đã chơi 4 Saman nhá Tuy nhiên anh em không cần thiết anh em phải up hết các cái con Saman lên 2 sao đâu Rồi Phantom Queen chơi được anh em ơi, nhìn thế này Hiện tại thì gặp 9m thì ăn thôi 9m thì không có cửa ăn Saman Ui Quyền Pain chết nhưng mà rất may Cái hàng biến con cây ba sao trầu lắm anh em ạ Rồi Tôi quên mất tôi không mua con Swordman Thôi xếp lại đội hình một chút anh em ạ <laughs> bốn đỏ bốn Saman bốn đỏ kẹp bốn Saman ở level 10 Đấy khi mà chúng ta chưa ra đủ 6 đỏ thì có thể 4 đỏ 4 Saman ở level 10 anh em nhá Cũng được Cũng khá là mạnh Bây giờ tôi ờ, đợi tiền lên một chút rồi tôi ờ, tìm lốt cả con đỏ còn lại Tôi tìm lốt con đỏ lại Ui mày thế Quy được pen Blink xuống nhưng mà cái con kia nó không đón được tôi Hên hên hên hên Nhưng mà round này chắc thua Round này chắc thua đâu Bao giờ có 6 đỏ thì ăn được Bao giờ có 6 đỏ thì ăn được thằng này Ui Trông có vẻ như là Có ăn được không Ê Không không không Chắc là không ăn được đâu Ăn được thì nó lại Nó lại hơi sai Kinh quá nhỉ Con này nó chưa lên được ba nhưng mà một mình nó chấp hết Shadow Killer ừ. Rồi chúng ta roll tiếp thôi Kiếm đủ 6 đỏ vào anh em ơi Đây rồi Đủ 6 đỏ anh em nhá Đây tôi thay cái bộ Saman ra Cho anh em thấy cái sức mạnh của bộ 6 đỏ Tầm này sáu đỏ mạnh rồi anh em ơi Không yếu đâu Anh em cứ nghĩ là chỉ có một con gây đam ấy Nhưng nó nếu mà nó là một cái con Giống kiểu Dark Spirit hay là Queen of Pain Thì nó sẽ rất mạnh anh em ạ Đây tôi sẽ cho anh em thử thấy nhá Trận này có rất nhiều ép Rồi anh em sẽ thấy Gặp những cái bộ ép Bộ beat này thì hơi sợ nhá Line up này thì hơi sợ beat Nhưng mà cũng không mất nhiều máu lắm đâu anh em ạ Tôi thử rồi tôi thử rồi đây này anh em thấy không Ui tôi vừa nói là sợ bit Nhưng mà thực ra nó cũng chả sợ lắm đâu Này thì Fallen Witcher 3 sao Chỉ cần có Queen of Pain 1 sao thôi này anh em này Khống chế đến chết luôn Đấy mà cái con Queen ấy nó chết thì chúng nó cũng có được hồi sinh lại được đấy anh em ạ Nó được hồi sinh lại được đấy Nó nhờ cái con heo nó hồi sinh lại Đấy heo lên 2 sao nhá Thì nó còn gọi ra quy lập bên 2 sao cơ Nó khỏe như thế cơ mà Thế nên là cái bộ này nó rất là hay Vừa giữ được máu nhá Vừa giữ được máu do có hai con eco ở trong đội hình nhá Lại vừa có được cái lượng máu to khi mà cái cái cái cái cái, cái lượng máu của cái con chết player nó xuống thấp ấy thì cái máu ở những cái con cờ nó sẽ to hơn. Đây này, anh em nhìn này. Gặp rồng nhá gặp lâm rồng nhá vô tư đi vô tư đi bạn ơi ui có vô tư không vô tư chứ vô tư chứ anh em thấy không khỏe chưa chấp cả lâm rồng luôn máu trâu mà tung trưởng không xi nhê anh em ơi không xi nhê tí nào luôn tôi bây giờ tôi kiếm cái con quy đập này lên hai thôi là trò chơi kết thúc nhá Thực ra ấy, cái con uh, con con QDP ấy nó lên được hai thì chỉ cần một mình nó gây đam thôi là cũng có thể thắng rồi. Bởi vì làm sao trong đội đỉnh hình này ấy, những cái con còn lại ấy, nó không đóng vai trò là gây đam nhưng mà nó lại có cái lượng máu rất to. Nó khiến cho cái việc câu kéo thời gian cho con QDP ấy nó dài hơn. Thì cái thời gian trong một cái trận đấu ấy, một round ấy nó nó dài. nó dài hơn bình thường khiến cho con QDP này nó tung trưởng nhiều hơn. Đấy, chứ không hẳn là như những cái đội hình khác là nó tung trưởng nó chỉ có khoảng 10 giây để kết thúc round Nhưng mà thực ra chơi cái đội hình này này thì nó sẽ mất hơn nhiều hơn 10 giây Đấy Rất có thể nó sẽ là 20 giây, thậm chí là 30 giây cho một round Nhưng mà càng câu kéo được nhiều thời gian thì cái con Queen of Pain ấy Cái con Phantom Queen nó càng gây được nhiều đam Đây rồi, triệu thần bí Cũng được Ui, <laughs> chuyện này có ra cả Secret Lancer này Chuyển sang uh, ờ, 4 đỏ bốn sáu đỏ bốn glacier cũng được nhá sáu đỏ bốn glacier tầm này cũng mạnh rồi cũng không yếu như ngày trước đâu từ khi ra được cái con heo là cái bộ này nó cũng khá là mạnh nếu mà chơi sáu đỏ bốn glacier chúng ta cũng sẽ có hai cái con giữ máu Đấy, hai con hai con giữ máu cũng như cái lab này cũng có hai con giữ máu đây rồi anh em ơi lần đầu tiên form đủ đội hình gặp bọn chín ép Kìa có quy đập tên đã bị đun rồi nha anh em nhá Tức là chúng ta không thể gây được đam Nhưng mà anh em xem kìa Cái bọn đỏ này nó trâu chưa Cái bọn đỏ này nó trâu chưa Quy lập bên ấy mặc dù nó bị đun Nhưng mà cái những cái bọn còn lại nó rất trâu Rồi bây giờ nó tỉnh lại rồi Con quy lập bên nó đã có thể tung trưởng Và gần như là bọn ép đây này nó sống nó, nó còn sống đâu Bọn ép chết hết rồi Anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Rõ ràng Counter ép chưa này Cắt chuối của cái thằng thằng chín ép luôn chín ép nghe nói là cậu mạnh À nghe nói là cậu mạnh Mạnh gặp cái line up này thì chết luôn Đập chết luôn Không nói nhiều <clears throat> Anh em thấy không trâu chưa Đến mức mà cái con Queen up Pain nhá Nó bị doom rồi mà nó vẫn còn chiến thắng được Là anh em biết là như nào Nó doom trúng vào cái con gây đam Tức là chúng ta lúc đấy chúng ta hoàn toàn là không hề có đam đâu Không có một chút đam nào luôn ấy bởi vì cái bọn đỏ này toàn cái bọn đánh tay thôi Cái bọn đánh chay thôi Nó lì đòn nó trâu thôi chứ nó hoàn toàn không có đam Thế nhưng mà một khi mà cái con QNP nó tỉnh lại dậy thì thôi Ui rồi ôi Này nhìn này Ui rồi trâu chưa Nhìn 5 rồng chấp cả 5 rồng luôn nhá 5 rồng với chúng tôi Ui rồi ôi 5 rồng 5 rồng này Ui anh em thấy không Anh em thấy không Ui Máu trâu Máu trâu Ui như này thua Thua làm sao được Ui hóa Chán đời Tôi lại cứ tưởng là ăn Quả đấy rõ ăn rõ <laughs> Anh em thấy không Kinh nhở Dã man Lay up một trầu thật đấy Vua lì đòn mà anh em Chấp cả bị đùm luôn Chấp cả bị đùm luôn Cái đội hình này của tôi Nó chỉ bị thua khi mà Toàn bộ đội hình của tôi bị đùm toàn bộ đội hình bị Doom thì còn thua Chứ còn nếu mà chỉ Doom được một con co thôi ấy, Con co gây đam thì vẫn không thua đâu Đấy, Bây giờ chúng ta thử cái bộ bit nhá Bộ bit là sóc quà chơi với chúng ta ừ. Ờ, tầm này bit qua đây Tầm này tôi chỉ cần đợi bọn bit qua để tôi test xem là liệu rằng cái bộ sáu đỏ này có sợ bit không Về lý thuyết thì nó sẽ sợ bit Nó sẽ sợ bit Với ờ, kẹp với cả bit với cả Doom thì khá là sợ Đấy là về lý thuyết lại bắt đầu gặp ép rồi anh em ơi Assassin ép nhá Assassin ép nhá Sát đào cứu lơ 3 sao rồi Có chỗ ăn được không đây Tôi chỉ toàn là mẹ đỏ một sao thôi này Toàn đỏ một sao thôi có ăn được không Toàn đỏ một sao thôi Có ăn được không Thậm chí là có đam là Queen of Pain cũng một sao Có vẻ khó Có vẻ khó anh em ạ Chắc không ăn được Nhưng mà không ăn được thì không ăn được Không ăn được thì chắc là cũng không mất nhiều máu Không mất nhiều máu đâu Không mất nhiều máu lắm đâu không mất nhiều máu trâu chưa <laughs> ui con con God of War anh em nhìn kìa nó trâu chưa nó ở lại nó clear gần hết rồi chỉ còn hai con lọt thôi trâu chưa cái bọn xin đẹp này nó chỉ thắng tôi khi mà con Queen of Pain nó chưa lên được hai thôi anh em ạ bao giờ Queen of Pain lên được hai thì ăn được hết nhá ăn được hết và anh em cũng có thể thấy là ở đây ấy, cái con um, cái cái dàn của tôi ấy nó cũng chỉ toàn một sao, nó, nó vẫn chưa lên hai sao đâu. Còn khi mà con heo này rồi con uh, Storm Saman nó lên được hai sao ấy thì cái câu chuyện nó khác đấy. Nó sẽ không giống đâu. Đấy cứ bình tĩnh. Chúng ta vẫn còn nhiều tiền. Từ nãy giờ tôi toàn giữ tiền mà, tôi có làm gì đâu. Đấy, tí nữa với cái lượng tiền này cho hết lên 3 sao. Trâu ngay. hai sao đã trâu rồi. Anh em thấy không? Riêng bọn lắm rồng thì chắc chắn ăn rồi nhá Riêng cái bọn long rồng chắc chắn ăn rồi nhá Ăn rồi nhá Ui giời con rồng nó còn không đấm được cơ Làm gì mà đấm được Làm gì mà đấm được Ui quyền lập pên chết rồi Nhưng mà vẫn ăn Thôi thằng này đi rồi Đấy làm rồng nói chung là chắc chắn là ăn được rồi nhá Thế rồi Sau Ripper lên được hai sao cũng được nha anh em nhá Không cần phải là Queen of Pain Queen of Pain Chính ra nhá tôi thử thì Queen of Pain một sao không bằng con sau Ripper 2 sao đâu Tôi chơi rồi mà Tôi chơi nhiều rồi ấy Nên là anh em yên tâm nhá Đội hình này là tôi cũng phải chơi Ít cũng phải khoảng 50 trận rồi Nên là anh em yên tâm Ít cũng phải 50 trận chơi đội hình này Bởi vì cái meta vừa rồi ấy Có nhiều người chơi ẹp quá Và cũng có nhiều người chơi 9m quá Nên là tôi nghĩ ra một cái đội hình mà ăn được cả hai Đấy thì chơi cái đội hình này là ăn được cả hai luôn ăn được hai bộ đấy luôn nhá anh em nhá trong một đội hình mà có thể ăn được hai nếu mà anh em nhìn thấy cái trận đấu nào mà có toàn 9 mét với cái chín ép ấy bảy thằng chín ép sáu 6 thằng 9 ép thôi với cả một thằng 9 mét để ví dụ như là 6 thằng 9 ép chơi nhiều quá thì có một thằng thông minh hơn nên chuyển sang 9 mét ấy chơi đấy thì ăn được thằng còn lại thì anh em có thể chơi cái bộ này ăn được tất nhá Đấy, đấy là lý thuyết là như thế Còn <laughs> tôi không đảm bảo là khi mà tôi ra cái clip này thì ngày mai ờ, trong rank nó sẽ nhăn nhản ra Nhiều người chơi bộ sáu đỏ đâu Tôi nói thật với anh em Khi ra clip là anh em đã thấy là uh, Sẽ có rất nhiều người là nhận thấy là bộ này rất là ok Và sẽ chơi, anh em cũng biết rồi đấy Đợt trước là có cái bộ Messaman ấy Đấy, sau khi ra clip một cái là bao nhiêu người chơi luôn Đến lỗi mà có anh em phải nhắn tin cho tôi bảo là Anh ơi anh có thể không ra những cái clip kiểu dạng như này được không <laughs> Kiểu dạng counter meta Có thể sờ top Sờ top ngay tại đây được không <laughs> Tôi uh, cũng phải lặng lặng tôi không nói gì <laughs> Rồi ok Tiếp tục rồi Queen of Pain 2 Ui nhiều trứng ấy nhở Queen of Pain 2 đi Đỡ phải thay sau Ripper vào Ui gặp bọn ép này Nhưng anh em yên tâm Tôi đã tính trước rồi Tôi lấy cái con ờ, Grand Herat ấy Nó cướp cái vị trí ở con bom anh em ạ Grand Herat có cái quả bom ở đây Anh em nhá Yên tâm Yên tâm Yên tâm Grand Herat châu à Grand Herat này là Grand Herat trong sáu đỏ ấy Nên là nó cướp được skill ấy Nó sẽ sống dai Nó đặt được những cái quả bom này Yên tâm đi Yên tâm đi Có khi con này còn thua chứ có khi còn thua chứ Ui giời nào ơi như nào Như nào còn có tí máu kìa Ui nó bật cái bi lên rồi Ui chết rồi là bật bkb lên bắn trượt rồi Ui giời Ui giời tôi cứ tưởng ăn được Đúng quả tung trưởng thì lại bật BKB ừ. Không sao Quyên được bên 2 chắc chắn ăn Không nói nhiều Lên hai đi lên hai đi bạn ơi Lên hai Ôi giời Chán nhở Nhiều anh em sẽ ờ, thắc mắc là tại sao tôi lại giữ cái con Lancer ở dưới này Lancer giữ để cho cái thằng 9 hẹp nó không lấy được con Lancer anh em ạ Lancer nó là một cái họa vào thân đấy anh em ơi Cho nó giữ cái con Lancer nó, nó lên Lancer 2 sao nó đấm tôi chết Đấy thằng này bây giờ Lancer 1 sao rồi Tí nữa nó ra con Lancer 2 sao ấy Thì chúng ta không có lấy cái gì để đánh nó đâu Đấy Ui rồi ôi Ui rồi Ui rồi Doom Turbo hình của tôi rồi kia Thế thua Quy lập bên vẫn vẫn sống Thế ăn được Ăn được Vẫn ăn được Combo nghe nói cậu combo đẹp Nghe nói chín đẹp khỏe Ui đúng khỏe thật anh em ơi Ui dồi ui Đùm luôn mà con Queen of Pain Căn bản là đội hình tôi cũng đã nói rồi Anh em nhá Tôi nói nãy rồi là bị Doom toàn bộ đội hình thì thua Thế thôi <laughs> Doom mà combo đẹp Doom toàn bộ đội hình thì thua Đấy còn nếu mà Doom trượt nhá Doom trượt nhá mà Doom chỉ một con thôi thì Trong cái khoảng thời gian mà nó Doom ấy Nó nó vẫn còn sống ấy Thì nó chỉ đun được từng lần lượt từng con một thôi Thì lúc đấy còn khướt với đến con đập tên Thì lúc đấy thì chúng ta mới ăn được còn quả combo đẹp như thế thì Doom đến cái lần thứ hai nếu nó có trượt lần một thì lần thứ hai đến thế đéo nào nó trả vào cứ đập bên. Thôi rồi anh em yên tâm cứ bình tĩnh. <laughs> Bộ này được cái là nếu mà thua thì chúng ta uh, chúng ta sẽ có cái cái cái máu để cắn nhá. Quá 8 máu, nếu mà mất một round quá 8 máu thì chúng ta sẽ có cái thuốc để cắn máu lên. Đấy, hên là lại làm phát lại cắn được 5 máu thì còn lâu mới chết được anh em yên tâm. Chúng ta vẫn ăn được. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Không có cái gì mà phải lo lắng ở đây cả Đội hình mạnh mà, có counter 9 ép mà Đây này, kể cả bọn xin ép nhá rồi tôi xếp lại đội hình rồi Còn lâu Còn lâu nhé bạn ơi Còn lâu nhé bạn ơi Có nhìn thấy quả bom nó đặt ra không Ui, nhưng mà vẫn đéo ăn được Có ăn được không nhở Trông có giống như là không ăn được không Ờ, như nào Trông có giống như là không ăn được không Ui, giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống giống Giống à, Giống không Giống như là không ăn được không Ui ui giống giống giống giống giống Vẫn giống Vẫn giống Vẫn giống Ồ Như nào Vẫn giống Không giống lắm đâu Ui rồi ơi Giải Ăn được <laughs> Đấy ôi Thôi thế để xác định là Tất cả quỳ xuống <laughs> Tất cả quỳ xuống nhá Xin ép rồi còn không ăn được Thì chín ép tuổi gì ăn được Nói cho nó nhanh Rồi Thì bây giờ các cậu làm gì C Các cậu làm gì thì các cậu làm đi Ồ Sang đây Tất cả sang đây tôi đón nhá Tầm này mẹ không sợ bố con thằng nào hết Bây giờ là, là đòi lắm rồi Sang đây Sang đây Ồ như nào, như nào Ui rồi ôi Kìa anh em nhìn con ốc nó gãy ngứa kìa Ui rồi con ốc nó gãy ghẻ con ấy luôn cái con uh, con con con gót lai luôn ui rồi gót lai mà nó trâu thế rồi thì những cái con còn lại nó sẽ phải trâu đến cái mức độ nào ở đây như nào triệu hồi ra con bom hai sao kìa <laughs> đi luôn ui giây con heo nó gọi ra là con bom hai sao anh em ạ à, của đối thủ kinh chưa Đấy con bom này nó triệu hồi ra phát là nó đặt bom luôn đấy Kinh chưa Thôi bây giờ 9F con có bọn 9F thôi 9F thì đây tôi nói luôn mẹ 9F tầm này tuổi gì Đây này Tôi tôi tôi tôi nói cho nhanh này Bây giờ tôi ghép cái này vào đây Tôi cho cái con này là bờ linh xuống phía dưới này Thì thôi mẹ một cửa chết hết hàng ép phía dưới luôn Không nói nhiều Chỉ cần bắt được vào con ờ, con con con ấy thôi hai con Blink luôn anh em ơi Dồn đồ cho Swordman anh em ạ à. Swordman 3 sao tí nữa nhá Blink xuống phía góc Có cái con thỏ ấy Anh em à Đấy Blink xuống góc của cái con thỏ Cho Blink xuống bớ con thỏ Thế là coi như là không làm gì được luôn Bây giờ tôi có hai cái Blink rồi hai con co gây đam Blink xuống tiêu diệt co của đối thủ làm sao mà nó làm được gì tôi rau quái xin hai món đồ hai món đồ tăng ma lăng hoặc là giảm hồi chiêu nào ui giời, đào quý mẹ chán đời thế nhở con uh, swordman chém tay à ui cũng ghép được thêm cái món đồ cao nào anh em ạ ngày thôi Rồi bây giờ chúng ta sẽ Chuyển đầu với cả cái line up mà Như anh em Theo anh em thì nó là mạnh Đấy, Theo anh em thì nó là meta đúng không Meta đúng không <laughs> Ây à Secret Lancer 2 sao rồi anh em ơi Như nào Ồ Như nào bạn ơi Rồi hỏ với chúng tôi ui rồi anh em nhìn kìa chết mẹ gần hết rồi còn con xe Clash Lancer nó nó kháng phép anh em ạ nhưng không có vấn đề gì hết ui ê cẩn, cẩn, thận bị Doom kia con Doom vẫn sống kìa rồi xong rồi ơ thế thua à? có thua không có thua không có thua không có thua không ờ ê con heo nó gọi ra con xe Clash Lancer kìa ui con Secret Lancer nó chết cái bóng và nó cũng được hồi sinh ra thành một con Secret Lancer mới Anh em ơi, ui, con heo của tôi nó gọi Secret Lancer liên tục Mày chết rồi, đây đúng là câu tôi chặt rồi anh em ơi câu tôi chặt rồi Giết được con nào, cái bóng nào lại gọi thêm cái con Lancer đấy Ui, thế đúng là câu tôi chặt, ơ, vẫn thua à? Ui, con này nó kháng phép kinh quá <clears throat> Được rồi, chúng ta cũng còn một round nữa Round này kết thúc được chưa? Ồ xem nào dao này là phải thật là khéo thật là khéo đấy thật là khéo cướp con bom của nó lừa nó cướp con bom hiểu không rao cuối mới chỉnh lại anh em ạ à. rao mới chỉnh lại cẩn thận cẩn thận nó biết được ý đồ đấy căng thẳng quá nhở chỉ còn 5 giây 4 3 2 Ui rồi nó không biết là có chuyển kịp không Ui nó không chịu kịp rồi anh em ơi Được chưa bờ linh xuống đây Cố gắng là giết mấy cái bóng của con Lancer Gọi thêm Lancer ra đánh nhau với nó Đúng rồi Tôi đặt được một quả bom đặt được hai quả bom Ui lần này combo của con thỏ nó khá là đẹp Tuy nhiên cái con cỏ tôi vẫn chưa con nào bị đun cả Chết rồi một mình con Lancer của nó sẽ phải solo một mình của nó với cả tám con Như nào Chết hết chỉ còn một mình Lancer thôi Gọi ra con Lancer Ờ Ờ giết chết được cái bóng gọi ra Lancer Ui bí mật này chắc là anh em cũng mới biết đúng không Thôi xong rồi Con heo nó gọi ra được cái bóng và nó gọi thành con xịn luôn Chứ không phải cái bóng nó có hiệu ứng của cái cái cái cái skill của con Hanso anh em ạ à. Nó đốt được, nó đốt được skill nó tăng được tốc đánh Nhìn kia, nó gọi ra nó là cái con năm sao thật chứ không phải là cái bóng Nó cái bóng nó chết nó gọi ra con năm sao thật Ui rồi ôi, nó sắp chết đến nơi rồi kìa, một trưởng nữa thôi Ui rồi ôi anh em thấy counter vào chín đẹp chưa Counter chặt luôn Anh em thấy chưa Kinh chưa Cái bóng nhá mà nó gọi ra được cái con thật luôn Thì anh em biết là những cái con giống như kiểu dạng ấy Ở trong đội hình này mà ví dụ như con Dark Spirit hay con bom nhỉ hạn Mà nó